Tháng 7, mùa thu lá rụng vàng Ấy mùa nhân loại đón vu lan Bâng khuâng nhớ đến ơn sinh dưỡng Thổn thức tâm con ngấn lệ tràn Lễ Vu Lan Chùa Ba Vàng Phật lịch 2566, Dương lịch 2022 Lễ đặt bát cúng dường, gieo duyên lành cho cha mẹ nơi phước điền tam bảo Chia sẻ cùng các cha mẹ, khắc ghi thâm ân đấng sinh thành dưỡng dục khó đáp đền Lễ quy y cầu an cho cha mẹ, nguyện cầu cha mẹ gia tăng tuổi thọ, mạnh khỏe, muôn đời bình an. Lễ Vu Lan báo hiếu bày tỏ lòng hạnh hiếu đối với tiên tổ, cha mẹ hiện tiền, bậc sư trưởng. Đức Phật có dạy, hiếu mà cảm đến trời thì mưa thuận gió hòa, hiếu mà cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi, hiếu mà cảm đến người thì muôn phước lành tăng trưởng dâng vật phẩm cúng dường chư tăng, hồi hướng phước lành báo đền ân đức cha mẹ, tổ tiên. Tụng kinh Vu Lan, cảm niệm ân đức của cha mẹ. Đêm văn nghệ, nỗi lòng cha mẹ. Lễ rửa chân cho cha mẹ, đôi chân đã một đời gian truân, vất vả vì sự khôn lớn trưởng thành của con. Trao quà tri ân, tấm lòng thơm thảo báo đền ân cha mẹ. Đan trần tế cầu siêu phả độ gia tiên, thực hành hạnh hiếu với thân nhân đã khuất Nguyện cầu thân nhân qua vãng và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp kết duyên lành với Tam Bảo, sớm sinh về cảnh giới an lành. Thính Pháp Lắng động cảm xúc dòng sữa Pháp nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Lễ Vu Lan chùa Ba Vàng Phật lịch 2566, Dương lịch 2022 được tổ chức trong hai ngày, mùng 9 mùng 10 tháng 7 năm nhâm dần, tức ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8 năm 2022. Chương trình được phát trực tiếp trên các trang truyền thông của chùa Ba Vàng và câu lạc bộ Cúc Vàng tập Tu Lục Hòa Kính mời quý Phật tử và nhân dân về chùa tham dự chương trình.